bạn sẽ phải lựa chọn ờ, không phải là ờ, bạn ờ, quen biết một ngân hàng nào và hay là một ngân hàng nào đó đồng ý cho bạn vay thì bạn sẽ chỉ vay một ngân hàng trước khi làm điều đó bạn sẽ à, tìm hiểu ít nhất là hai hoặc ba ngân hàng để bạn xem những cái chính sách những cái lãi suất hay là những cái những cái yêu cầu quy định của ngân hàng trước khi bạn lựa chọn cái ngân hàng nào là tốt nhất cho ờ, có thể bạn có thể là vay để mua bất động sản à, à đi vào cái chi tiết thì tôi sẽ phân tích cho các bạn là cái việc mà đầu tiên mình sẽ nói về lãi suất thường là để thu hút à, người à, mua bất động sản vay mua nhà hoặc là vay tiêu dùng hoặc là vay để kinh doanh thì ờ, các ngân hàng thì đưa ra nhiều cái hình thức ưu đãi ha ví dụ bạn sẽ xem xét tất cả những cái ưu đãi của khách hàng ờ, của ngân hàng á ờ, mỗi ngân hàng nó họ sẽ có một cái ưu đãi khác nhau bạn phải xem là cái ưu đãi đó áp dụng bao nhiêu năm à, và, và những cái năm đầu tiên là cái ờ, ưu đãi là như vậy nhưng mà những cái năm tiếp theo thì ờ, lãi suất nó sẽ như thế nào thường á, là theo quy định của nhà nước thường lãi suất nó sẽ làm qua những cái sau cái hết thời gian ưu đãi thì lãi suất nó sẽ là lãi suất thả nổi à, cộng từ 3,5 tới 5% chẳng hạn thì bạn sẽ xem là lãi suất thả nổi à, là cái là nó bao nhiêu phần trăm bạn sẽ so sánh ngân hàng này với ngân hàng khác sau đó bạn sẽ chọn à, một trong những cái ngân hàng Ờ, mà họ đề nghị cho bạn vay ha thế ví dụ bạn có thể là so sánh được cái ví dụ là đầu tiên là lãi suất ờ, ưu đãi là bao nhiêu rồi ờ, sau đó là lãi suất thả nổi bao nhiêu nếu mà so với ngân hàng à, với ngân hàng B là lãi suất thả ưu đãi là bao nhiêu rồi lãi suất thả nổi bao nhiêu bạn đưa con số vào à, bạn đưa con số vào những đưa cái giá trị của cái tài sản bạn muốn vay vào những cái con số đó thì nó sẽ ra được cái số tiền bạn sẽ à, tìm được cái ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất để mình có thể là um, nhờ hay mình vay ngân hàng rồi à, khi mà phân tích lãi suất cho vay á thì bạn à, phải nhớ rằng là cái lãi suất cố định ha rồi cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần hay là dư nợ à, theo cái à, ban đầu bạn phải à, ghi phải chính xác nha phải xem à, tại vì mỗi ngân hàng à, thường là mọi người sẽ rất là khó hiểu cái việc mà tính của ngân hàng con số nó rất là lằng nhằng nhưng mà đầu tiên là đầu tiên đó là lãi suất cố định cái thứ hai đó là cái cách cách tính lãi suất của ngân hàng đó là dư nợ giảm dần hay là dư nợ theo con số ban đầu à, và lãi suất đó có ưu đãi à, và ưu đãi không rồi thời gian áp dụng là bao lâu rồi nếu mà thanh toán trước hạn có bị phạt hay không à cái việc mà phạt đó nó cũng quan trọng nha có những ngân hàng phạt rất là thấp nhưng có những ngân hàng phạt rất là cao à, thì ờ, có những ngân hàng phạt một phần trăm thôi một tới một năm phần trăm nhưng có những ngân hàng phạt tới ba bốn phần trăm đó khi mà bạn xem rằng là cái việc mà mình muốn mình vay trong ngắn hạn sau đó mình có một số tiền mình trả thì mình sẽ phải nên xem xét cả cái việc mà là bị cái cái cái uh, thanh, thanh toán trước hạn bị phạt nữa thôi nếu mà cả mình cộng tất cả những cái đó lại mình thấy cái ngân hàng thấp thì mình chọn ha rồi cái điểm thứ hai đó là cái thời hạn cho vay à, thường đó là à, các ngân hàng thường cung cấp thời hạn mà cố định rồi à, thời hạn mà ngân hàng thời hạn mà vay mà ngắn á, thì à, cái mức lãi suất sẽ thấp còn nhưng mà nếu mà thời hạn mà dài thì mức sẽ lãi suất sẽ là rất là cao thì bạn phải xem xét cái thời hạn vay này tính toán cho chính xác là mình à, muốn vay cái thời hạn bao nhiêu có một số người á, thì nghĩ rằng là à mình cứ um, lấy cái lãi suất ờ, à, mình lấy cái thời gian nó dài ra dài ra để mình có thể là trả nợ từ từ nhưng mà ờ, cái lãi suất mà cái, cái thời gian mà nó dài như vậy thì cái lãi suất của bạn nó tính rất là cao ờ, và bạn phải xem cái số tiền lãi ha xem đó là bao nhiêu bạn sẽ, sẽ chọn cái mức cho nó phù hợp ví dụ mình thay vì mình vay là mình mình có tiền để mình thanh toán thì thay vì mình phải vay tới 30 năm thì mình vay tới 15 20 năm thôi là được rồi hoặc là mình sẽ vay thấp hơn để mình có tiền mình thanh toán à, và cái lãi suất của mình nó thấp hơn với cái lãi suất mà là vay dài hạn kia rồi à, cái điểm thứ ba đó là giá trị khoản vay à, hầu hết đó ngân hàng họ sẽ cho bạn vay tới cái mức mà là à, 70 à, có ngân hàng họ sẽ vay cho vay cái mức mà 85% trên cái giá trị mà à, tài sản của bạn à, ví dụ ở những cái à, bất động sản ở những cái à, à những cái à, dự án đi thì họ sẽ cho vay 70 tới 8 75 tới 80 phần trăm 70 tới 85 phần trăm cái giá trị của cái việc mà là ngôi nhà bạn mua luôn ha còn cái ở bên ngoài à, nếu mà ở bên ngoài thì họ sẽ định giá lại À, định giá lại theo cái giá của thị trường và họ chỉ cho vay thấp hơn cái mức giá của thị trường khoảng là 7 80 phần trăm và họ sẽ cho bạn vay 70 cho tới 80 phần trăm cái cái mức đó à, chứ không phải bạn phải tính toán cho nó kỹ nha chứ không phải bạn nghĩ rằng là à, giá bây giờ tôi mua là 5 tỷ họ sẽ cho vay tôi uh, ờ, 80 phần trăm trên 5 tỷ không phải vậy họ ở ngân hàng họ sẽ định giá lại cái giá thị trường là 5 tỷ nhưng họ chỉ cho vay 70 tới 80 phần trăm của 5 tỷ đó thôi và uh, họ cũng sẽ cho bạn vay là uh, ờ, 7 tới 80 phần trăm cái 80% của cái 80% kia ha đó nên là bạn sẽ tính toán được cái số tiền mình sẽ vay được ngân hàng xem nó có phù hợp hay không nó có đủ để mình trang trải cái ờ, cái việc mà đầu tư của mình hay không thì ờ, một số ngân hàng thì họ sẽ có hỗ trợ là ờ, cả 100% thì cái đó nó là nhưng mà cái mức lãi suất nó rất là cao và nó có những cái à, tài sản đảm bảo à, nên là cái việc mà là cái đó thì bạn cũng phải xem xét rồi à, tiếp theo đó là cái cái cái yếu tố thứ tư đó là các điều kiện để được vay thường là ngân hàng có những cái yếu tố rất là gắt khi mà kiểm tra xem bạn có cái khả năng trả nợ hay không thường ngân hàng họ sẽ không bao giờ muốn lấy tài sản của bạn đâu họ chỉ muốn là bạn thanh toán tiền đầy đủ à, và khi mà bạn ờ, tất toán tất toán bạn không có khả năng à, vay nữa thì bạn tất toán và họ trả lại cái tài sản cho bạn chứ không phải là họ sẽ muốn lấy tài sản của bạn để bạn họ thanh lý từ cái việc thanh lý đó nó rất là rườm rà nó mất thời gian với lại à, cái đó không phải là cái cái tiêu chí của họ ha nên là cái việc mà là cho bạn vay thì họ cũng phải xem rằng là bạn có khả năng trả nợ hay không có khả năng thanh toán hay không thu nhập bạn có đủ hay không ví dụ như thu nhập của bạn à, là 50 à, triệu một tháng đi thì à, phải trừ tất cả những cái chi phí hàng tháng của bạn là um, gia đình có bao nhiêu người mỗi người một tháng phải xài phải bao nhiêu tiền và nó có những cái rủi ro khác thì họ chỉ họ xem xét rằng là bạn có khả năng cho vay được không và cái việc mà ổn định cái tính ổn định uh, của công việc của bạn là có ổn định hay không để cho vay ha thì là thường là họ sẽ phải yêu cầu có thế chấp ngân hàng nếu bạn mua một vài cái dự án mà họ không chắc ăn thì họ sẽ uh, yêu cầu thêm cái tài sản khác để mà uh, thế chấp hoặc là để chứng minh ha uh, rồi uh, cái uh, điểm thứ năm đó là cái thời gian xét duyệt hồ sơ thì tùy tùy vào cái ngân hàng tùy vào mỗi ngân hàng cái thời hạn họ cam kết và xét duyệt hồ sơ như thế nào uh, có như có một số ngân hàng thì họ xét duyệt hồ sơ rất là nhanh ví dụ như là khi mà bạn mua cái bất động sản tại cái ờ, dự án đó mà do ngân hàng đó có do một cái ngân hàng nào đó họ à, bảo lãnh và họ như là làm chính luôn ở cái dự án đó thì cái việc mà xét hồ sơ rất là nhanh luôn à, khi mà bạn mua và bạn bán lại cũng vậy ha bán trả cho người khác thì cũng rất là nhanh nhưng nếu mà bạn mua ở trong dự án thì bạn nên sử dụng cái ngân hàng mà đang là giao dịch chính của cái dự án đó hoặc là ngân hàng bảo lãnh của cái dự án đó tiền nhanh còn bạn à, có thể là sử dụng à, cái ờ, vay của ngân hàng khác nhưng mà cái việc mà xét hồ sơ lâu tại vì quy trình nó khác nhau nó sẽ lâu hơn thôi chứ không có gì hết nhưng mà vẫn có thể là vay được ha thì đó là một vài cái chi tiết bạn à, tham khảo để khi mà bạn đi vay ngân hàng bạn sẽ ờ, lựa chọn Ờ, cái ngân hàng nào có cái lãi suất tốt nhất cái ngân hàng nào có những cái hỗ trợ tốt nhất để khi mà bạn vay à, bạn thanh toán thì nó dễ dàng và hỗ trợ cho cái việc bạn à, mua nhà để ở hoặc mua nhà để đầu tư à, nó suôn sẻ và nó dễ dàng à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn và mong rằng là các bạn đi đầu tư à, nó sẽ thuận lợi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo nếu bạn thấy cái video này à, có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cho họ và hãy nhấn subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo